pháp thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol xin chào các bạn hôm nay duy nguyễn quay lại với các bạn trong chương trình là vlog thực hành và chủ đề hôm nay mà duy muốn truyền tải đến các bạn đó là chủ đề cắt tay sau với dây chúng ta tập luyện á cái tay chúng ta nó bự rồi nó ú rồi nó sẽ không đẹp nếu các bạn không cắt nó thì khi mà các bạn à, cắt cơ tay sau hay là cắt bất kỳ một cái nhóm cơ nào á thì à, ngoài cái việc mà sử dụng bộ ba thần thánh ra ăn kiêng ra tập cardio nhiều ra thì các bạn phải tinh chỉnh tập luyện kỹ trong cái nhóm cơ cần cắt bằng cách sử dụng kỹ thuật cắt cái kỹ thuật sử dụng cắt là tác động chủ yếu đến nhóm cơ bền à, mà nhóm cơ bền mà muốn tác động được á thì chúng ta cần phải tập điểm một số rep cao mà đã là cắt á, là tập vừa và nhẹ thì một một cái kỹ thuật tốt nhất để cắt cơ tay sau đó là dây thì khi mà cắt cơ tay sau bằng dây á chúng ta thường cũng có những cái sai lầm thì à, duy sẽ nói trước về những cái sai lầm đầu tiên đó, đó là bạn tập rất là thói quen các bạn tập nặng đúng không bạn chơi vậy nè men không men thấy mẹ chứ men nặng thấy bà nội luôn à, vô cắt coi nói chung là chỉ cắt được nhưng mà các bạn cắt nổi đâu ví dụ nha lâu quá không quay quên mấy bạn nhẹ đó cắt thử đây từ từ từ từ ráng thì cũng được á khi mà cắt không được các bạn sẽ hát mà các bạn hát thì nó không còn cắt nữa hát như này cộng trên đầu cái này là tập bung nha cái này là các bạn đang tập cho nó thôi nó cắt đâu tập mẹ thở trắng con mắt ra luôn tập cái mạng nhăn như là khỉ ăn ớt thì không thể nào là cắt cái sai lầm số 1 là vị trí cầm tay các bạn tập, tập cầm tay như vậy cắt được đâu mà muốn cắt phải cầm dưới đây tác dụng cụm dây nó có hai cái đầu rồi để chi để bạn cầm đó cầm vô vị trí này kéo xuống không ai kéo vậy nha kéo là sai nha, coi kỹ nha mấy em vậy là sai á không ai kéo vậy hết như vậy thôi tập kéo từ đây luôn vô đầu đúng không tập đây là kéo thì luôn cho nó nó, nó dễ rồi, không ai tập kéo gì hết tác dụng của cái này là cầm kéo và xòe cầm kéo và xòe tập vô đúng nè đúng không lên thả vô bình thường để có độ free quay nhẹ kéo xòe ra đứng thẳng người cái cầm nè nhìn nè cái cầm gì mà chuẩn ngang nó không lệch cơ các bạn nhìn có một bên lệch đó có ai tập nhìn bên không xè ra 12 tới 15 bạn đánh và giảm nó nha hít thở đều cắt đó, thì nó sẽ mở theo kiểu cắt bum thì mở theo kiểu bum đó là cái cách cắt cho nó tốt nhắc lại tóm tắt không cầm trên đầu này không thật nặng đủ số rep đủ số set hai ba set gì đó mỗi set từ 15 tới 12 từ 12 tới 15 rep nhớ là xòe bàn tay ra xòe bàn tay ra ở động tác này các bạn chỉ cần lưu ý những cái đó thôi nhớ là không mắc phải những cái sai lầm mà chưa vừa đề cập nha nghĩ ngắn thôi đó chị mới nghĩ xong rồi đó bữa này nữa nha thẳng không nhìn nghiêng không nhìn nghiêng thở đi đừng ngại quay nha nhìn cái cùi vỏ gì nè đang phi quay đó mặc dù cắt nhưng mà chúng ta cũng phi quay không có phích vỏ lại đó không Ôi tập nặng mà vừa nói vừa mệt quá rồi ơi Vừa nói vừa mệt quá Nhưng mà đó mình là cắt Ở cọng dây nó còn một cái kỹ thuật cắt nữa các bạn Nó rất là quan trọng và nó thậm chí nó còn hay như chỗ này nữa Cái kiểu này là dành cho mấy bạn beginner Mấy bạn mới chơi tập vài tháng mà cái tay ú á cắt cho nó đẹp rồi giờ mình chơi cái kỹ thuật ờ, khó hơn đó là hạ cái cây này xuống hạ xuống đúng chưa cắt thì nó mới áp cắt dễ ăn hơn nhiều bạn nào trình độ cao thì di khuyên các bạn cắt kiểu này còn không cắt kiểu nãy cũng được không như thế này nè chỉ rồi làm lại thôi cũng là xòe nha các bạn ở động tác này nó vẫn có hai cách tập một cách tập để to một cách tập để rõ thì chúng ta muốn đẹp chúng ta phải cần vừa to vừa rõ vậy thì liên body không mình vừa khó tập tay bự rồi cắt chút đỉnh uống bộ ba tầm thánh liên body vô cho nó tan mỡ nữa mục đích cắt là chúng ta tan mỡ và giảm nước Đấy! không vậy là không phải cắt nha cái tay đâu có xè đâu đúng không nhớ là tạ nó đi giữa đầu của dây đi giữa đầu đó giờ phải cắt nha đó thì là tập bình thường cắt nhẹ một xíu cũng y như vậy nữa mình xòe bàn tay ra bây giờ cái cọng dây này nè xin ra để cắt còn các bạn nào mà tập cọng dây này để bự là hắt, tất nhiên hắt thì cũng được thôi nhưng mà nó không phải là vấn đề chính mục đích cọng dây này sinh ra để chúng ta cắt cơm ta cắt cho hai cái càng chúng ta nó rõ và nó sâu thì cơ tay sau nó mới đẹp và cơ tay sau nó đẹp là cái vùng vai vùng cơ tay sau nó có rảnh cái này bạn nào mới tập tập nhẹ thôi nha đầu tiên trụ cái chân này bỏ cái chân này ra đúng chưa khi mà các bạn ấy bạn xoay người nè thấy không xoay người nè dùng cái tay này nè giật mạnh lên cái tay này giật mạnh lên cái tay này không có lực nha tay giật mạnh lên nó là cái tay nó trụ nó trụ xong về nữa không này tay để trụ tay này đỡ liền nó nó cân bằng chỉnh cái tướng ngay rồi tập À. mấy cái cuối mỏi lắm bạn chắc là rất mỏi mấy cuối mỏi lắm ráng phiêu hay vào cái cuối nha vô yeah. Yeah. Yeah. hết nổi rồi không hết nổi rồi đó rồi giữ lại tới đây nè nè gồng lại xoay người dùng lực nha cái tay tay phải đang chịu lực nè nghiêng qua tay phải dùng lực kéo lại qua tới đây cái trái giữ lại đẩy vô lo motion vậy thôi chứ muốn gì nữa thôi đó mẹ ơi cắt cái đó ra mồ hôi rồi nè ảo không quá ảo rồi ở kỹ thuật cắt, Duy nói một vấn đề cuối cùng đó là sự khóa khớp lúc này khóa khớp nó cần thiết tại sao bài này tôi khóa được tại vì bài này tôi khóa không chết mà bài này tôi khóa nó cắt tóc hơn có những bài khóa được có những bài không khóa được như vậy nhẹ mà quá ok bây giờ là Di Minh họa một trường hợp khóa tốt và không có tốt bạn chưa thấy nó cái gì cũng tính chất hai mặt đó nha mày. đúng không ví dụ bạn không khóa một tập về tới đây nè đủ gồng chưa đủ cứng chưa ok tốt cái tập này bung tốt nè cái tập này bự nè nhưng cái tập không rõ khóa hết cho anh cạch khóa đó đúng không quá lớn chết gì đứng tới ngày mốt chưa chết nữa động tác nào có chết đâu rồi lên xuống phá cái điều quan trọng đó là động tác dung tay các bạn mình dứt khoát vô dung bật giữ lại đó khi bạn rung một cái bật bạn giữ lại là, là đĩa sáng cần đĩa tối là cơ nó gồng lên em nó siêu hiệu quả hơn các bạn cắt nè không có tập vậy nha chắc không ai chơi vậy đó vậy là chơi bự nè lộn nha cái răng mình tát là ok răng sâu Hả, dạ. dạ. chắc có bà trai mỏi quá Sao mình Cố gắng ờ, truyền tải video nó vui nhộn các bạn coi đỡ chán thôi đó Thuận bên nào quay bên đó, này không cần phải quay hai bên đâu Giống như gì á, tầm lâu rồi Nhưng mà quay bên này được, quay bên đây không có mặt hết vậy gì đó đúng không nè xuống ờ nó quá song song cũng được nữa cái đã cắt mà ví dụ bình thường bạn tập duy trì bạn này đúng không ok không sai nhưng mà bây giờ bạn cắt cút vậy cũng được nữa xong lên à. đó đó thời lượng video không cho phép thôi truyền tải đến các bạn những thông điệp ngắn gọn ở cái kỹ thuật cắt cơ tay sau bằng cọng dây cọng dây với máy xoay bột máy với máy là cable crossover nó làm sẽ giúp cho các bạn có một cái cơ tại sao nó rõ nét nhất tất nhiên phải kết hợp với chế độ ăn kiến của cutting nha của lean body hoặc cutting thì các bạn mới có được một cái kết quả tốt nhất cảm ơn các bạn theo dõi video còn ngại ngùng gì nữa subscribe và like đi nha nữa cho gia đình cùng xem nha thôi chào các bạn đi bên em nhưng bên ta vô hồn khuya xa béo khi mong công tay nắm thần cha điệu nhạc ngất ngây đôi ta phua qua tình yêu tình tứ bên trên miêu cardio không em đôi ta chung tay cùng phân đấu hôm nay đời gì mơ ban lĩnh chẳng nề hà ngài khó đâu